Đàn bà mất nết thường có 5 đặc điểm này. 1. Nói xấu thiên hạ, người đàn bà khôn ngoan, không bao giờ dành hết thời gian để đi nói xấu thiên hạ. Họ không nói xấu người khác để mua vui cho chính bản thân mình, cũng không mang chuyện của bất kỳ ai để mang ra mua vui, phán xét. Đàn bà thông minh sẽ biết cách tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác. Cổ nhân có câu rằng, lòng người sinh một niệm, trời đất liền biết rõ thiện ác mà không báo, càng khôn ác vị tư. Câu nói trên cũng là lời cảnh tỉnh con người thế gian, không nên ôm giữ những ý nghĩ xấu xa, ích kỷ, hẹp hòi. Xưa nay vạn sự vạn vật có nhân, ắt có quả. Thiện ác hữu báo là điều khó tránh khỏi, như hình với bóng không bao giờ rời xa chúng ta. Nói xấu người khác là một loại hành vi nguy hiểm, nếu như tổn thương đến nhân cách của người khác, hoặc gặp phải những người tố chất tâm lý kém, đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vậy nên cần phải quản tốt cái miệng của mình. Cuộc sống của người khác xảy ra những chuyện gì, họ đang trải qua sóng gió và kiếp nạn thế nào, đứng trên lập trường của bản thân, thì bạn có thể không hiểu hết được, vì những điều bạn thấy chỉ là hiện tượng mà thôi. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, thực ra hiểu được như thế rồi mới biết đối xử tốt với người khác, lượng thứ cho người ta, thì chúng ta mới có thể có được nội tâm thanh tĩnh, bình yên trong thế giới thế tục này. Người phụ nữ không tùy tiện phán xét hay nói xấu người khác là một loại tu dưỡng rồi. Hai, Hạ bệ chê bai những gì người khác làm. Đây là việc làm cực kỳ kém duyên của phụ nữ khiến người khác cảm thấy chán ghét khi đến gần. Khi bạn chê bai, hạ thấp danh dự của người khác thì vô tình bạn cũng đánh mất đi giá trị của chính mình. Một người có lòng tham lớn, thì sẽ hay ghét bỏ, chê bai do đó ở phương diện tình cảm, cũng sẽ luôn thấy không hài lòng. Kết quả chính là hôn nhân không thuận lợi, không suôn sẻ. Mỗi ngày sẽ trao mày ủ dột. Nếu một người phụ nữ có tâm hay chê bai, ghét bỏ thứ này thứ khác, người này người khác, thì đa phần là có mệnh không tốt. Trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, một người phụ nữ luôn mở miệng là chê bai, ghét bỏ thứ này thứ kia, người này, người kia, thì lâu dần sẽ khiến mọi người xa lánh. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến đàm luận thị phi và có hậu quả khó lường. Vì sao một người lại có tâm chê bai, ghét bỏ? Bởi vì người đó tự cảm giác, thấy bản thân mình quá ưu tú, quá nổi trội, tài năng hay xinh đẹp hơn người khác, nên cảm thấy người khác không xứng với mình. Phụ nữ nên phải như thế nào đây? Tu dưỡng của phụ nữ phải giống như đại địa, hiểu là mặt đất, phải hậu đức tái vật, hiểu là đức dày nâng đỡ vạn vật. Mặt đất là không chê bai bất cứ thứ gì, nên được xưng là đại, to lớn, vạn vật đều sinh trưởng, phát triển trên mặt đất rồi cuối cùng lại quy về đất. Hơn nữa đại địa còn an tĩnh bất động, chính là phải có tâm nhẫn nại. 3. Xem trọng đồng tiền Không có ai phủ nhận được sức mạnh của đồng tiền, nhưng đừng vì đồng tiền mà tha hóa. Trên đời này có người thì bán rẻ thể lực, có người thì bán rẻ tri thức, có người thì bán rẻ bạn bè, lại có người vì đồng tiền mà rẻ sự tôn nghiêm. Đáng buồn nhất là còn có kẻ bán rẻ lương tâm của chính mình chỉ vì tiền. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ kiếm tiền bằng con đường chân chính, bằng chính khả năng của mình để không ai xem thường. Lòng người như mặt nước, chỉ cần một cơn gió nhẹ liền có thể khuấy động, gợn sóng, Huống hồ thế giới đèn đỏ rượu xanh này, khắp nơi đều là mê hoặc, nhà cao cửa rộng, xe cộ đắt tiền, kim tiền mỹ nữ, danh lợi địa vị, sẽ như một cơn gió lốc quét ngang qua tâm hồn bạn. Nếu chẳng để tâm chú ý, lòng bạn sẽ nổi lên sóng gió, không cách nào trở lại với bản tính thuần thiện nguyên sơ của mình. 4. Xung đột với cha mẹ Đây chính là việc khiến phụ nữ gặp nhiều khó khăn bất hạnh hơn ở trong cuộc sống, đến cha mẹ nuôi dưỡng bạn mà bạn còn không tôn trọng thì khó mà có được hạnh phúc. Thế nên đừng bao giờ xung đột, cãi vã với người đã sinh ra mình. Việc này chỉ khiến cho cuộc sống của bạn tệ hơn mà thôi. Có người cho rằng, một người phụ nữ trưởng thành không phải là vấn đề tuổi tác, mà là khi chúng ta biết cảm thông cho sự không hoàn hảo của cha mẹ. Thật ra, cha mẹ cũng chỉ là những người bình thường, có thể họ sẽ không thể giúp được nhiều cho chúng ta sau này về mặt tài chính, có thể họ sẽ không thể theo kịp sự phát triển của thời đại, để rồi hai bên bất đồng quan điểm do khoảng cách thế hệ quá lớn. Thế nhưng chỉ vì thế mà chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn và ghét bỏ cha mẹ, thì cả đời này chúng ta cũng chẳng thể sống một đời hạnh phúc. Bởi lẽ cha mẹ chính là gốc rễ, gốc rễ không được chăm sóc tốt thì cũng chẳng thể cho hoa thơm quả ngọt. Hiếu thảo có nghĩa là cảm thông và thấu hiểu cha mẹ. Chỉ khi biết hiếu thảo với những người sinh thành, nuôi dưỡng mình, thì con người mới có thể làm nổi những chuyện lớn lao khác. Đến người sinh thành, nuôi dưỡng, mà bạn không trân trọng, thì làm sao có người đàn ông nào dám tự tin rước bạn về nhà. 5. Thường xuyên suy nghĩ tiêu cực Trong cuộc sống này, có nhiều người phụ nữ thường thở dài một cách vô thức mà không hề hay biết. Những người hay thở dài, thường chất chứa một nỗi bất bình trong lòng, xung quanh đều là những luồng khí tiêu cực. Thở dài sẽ làm cạn kiệt sức sống của cơ thể con người, mỗi tiếng thở dài sẽ làm giảm đi sự tự tin của bản thân. Sau cùng, người không có tinh thần chiến đấu, không vươn lên trong cuộc sống, thì làm sao hạnh phúc được? Cuộc đời này có rất nhiều người phụ nữ bị trầm cảm, chỉ vì suy nghĩ tiêu cực và sai lệch. Thay vì bỏ đi những suy nghĩ u buồn, họ lại chỉ tập trung vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống, khiến cho cuộc sống của người xung quanh mệt mỏi và áp lực theo. Thế giới của đàn ông không hề dễ dàng hơn so với phụ nữ, và họ không muốn tăng gấp đôi gánh nặng tiêu cực trong cuộc sống của họ. Cho nên, phụ nữ hãy nhớ rằng, dù cuộc sống có khó khăn như thế nào, cũng hãy đón nhận nó bằng tâm thế bình tĩnh, lạc quan để vượt qua.